Trong những năm gần đây, việc săn bắt gà rừng tay trắng đang quá mức, dẫn đến số gà rừng tay trắng ngoài tự nhiên đang dần cạn kiệt. Do vậy, việc chăn nuôi và phát triển đàn gà rừng tay trắng không chỉ nhằm bảo tồn giá trị nguồn gen thiên nhiên, mà còn đem lại nguồn thu nhập ổn định có giá trị kinh tế cao, vì loại gà rừng này có chất lượng thịt cao, thơm ngon và giá bán cao. Gà rừng tay trắng vốn sống định cư ở rừng. Gà rừng có cánh dài khoảng 200 đến 250 mm, nặng 0,8 đến 1,1 kg, mỏ nâu, chân xám xanh, con trống thì có lông ở đầu và cổ màu đỏ cam, lưng và cánh đỏ thẫm, ngực bụng và đuôi đen, mắt đỏ. Còn con mái nhỏ hơn con trống, toàn thân màu nâu xỉn, mắt nâu hay vàng cam. Cà rừng tay trắng ở ngoài tự nhiên á, thì nó ăn ờ, mối, rồi nó bươi những cái lá mục nó thành ờ, con trùng nó ăn. Còn mà về dưới đây mình thừng quá thì ờ, mình cho nó ăn lúa, ăn bắp rồi à, những cái thức ăn mà ví dụ có canxi thêm lâu lâu mình phải mua dế hoặc mua sâu cho nó ăn thêm để cho nó đẻ ra những cái trứng của nó là có canxi để nở cái con con giống của nó tốt hơn từ môi trường nuôi tự nhiên thành môi trường nuôi ở nhà rất khó đối với gà rừng để quen với cách nuôi thả vườn ban đầu người nuôi gà nhốt từng lồng riêng sát về rừng sau đó mới thả rông thức ăn chính là côn trùng sau đó là tập ăn dần cho gạo cám cỏ và thóc Ngoài ra, để mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả, đạt năng suất cao thì đòi hỏi người nuôi phải nắm rõ cách thuần dưỡng và kỹ thuật nuôi lò gà rừng này. Con gà rừng tay trắng này à, đầu tiên là thường quá cũng rất là khó. À, nó thì sức à, à xứ từ ở thiên nhiên, bẩm sinh của nó rất là nhát cho nên về nuôi nhiều khi nó không chịu đập mái hoặc nó không chịu ăn thì từ từ nó sẽ chết cho nên là mình phải nuôi chung với những cái con gà ở nhà mình rồi mình che chắn lại để cho nó xuống nó ăn đầu tiên là nó phải ăn trước nó ăn trước rồi nó có cơ nó mới sống được sau đó thì à, mình thường quá từ từ là nó đã sống môi trường của mình xong bắt đầu là à, nó đẻ đập mái bắt đầu nó mới chịu nở con ra Về vấn đề chuồng trại nuôi gà rừng, tùy điều kiện kinh tế của từng hộ nuôi, giai đoạn và nguồn gốc gà khác nhau mà có phương thức nuôi khác nhau như nuôi nhốt hay thả rong nhưng phải đảm bảo các tiêu chí như quay xung quanh chuồng bằng lưới B40, xung quanh xây gạch cao 40cm, nền đổ cát vàng, tạo môi trường khô ráo, thoáng mát, dễ thoát nước, có chỗ tránh mưa và nơi tắm nắng cho gà vào buổi sáng, đảm bảo ấm mùa đông, mát mùa hè, đảm bảo diện tích đủ rộng để nuôi gà, Mật độ nuôi càng thấp thì khả năng tăng trọng cao, dịch bệnh xảy ra ít và ngược lại. Đối với gà mới nở cần quay ấm đảm bảo đủ ấm cho gà con, tránh gà bị lạnh dễ mắc bệnh. Với gà đẻ thì làm ổ đẻ cho gà ở nơi tối, nhưng vẫn phải đảm bảo khô ráo, sạch sẽ. Nuôi gà cùng lứa tuổi trong một chuồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly những con mới bắt để phòng bệnh, Ngoài ra, gà có tập tính thích ngủ trên cao vào ban đêm để tránh kẻ thù và giữ ấm chân tránh nhiễm bệnh nên cần làm một số dàn đậu trong chuồng. Khoảng cách giữa các dàn đậu khoảng 0,3 đến 0,4 mét. Ngoài ra, người nuôi cũng cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho gà phát triển, đảm bảo đủ nhóm tinh bột, đạm và thức ăn bổ sung khác như ri mít khoáng, ri mít vitamin, rau xanh. Thức ăn thì con gà gà con thì ờ, về bên ờ, cái trang trại của mình đó bây giờ là à, gà mình nuôi à, nhốt rồi mình không có cho gà ấp ngày xưa thì gà nó tự nhiên nó ấp còn bây giờ thì ờ, à, dùng máy để ấp để cho công sức của nó tăng lên được nhiều hơn rồi những cái con gà con thì à, à, ấp thì nó cũng nở giống như gà mình cũng tầm từ 20 đến 21 ngày nó nở thì nó nở ra thì tầm khoảng 36 ngày 36 tiếng đồng hồ đầu tiên là mình cho gà nó đói để cho nó nó đi phân những cái phân mà chắc thải trong người nó ra hết sau đó thì mình mới xuống gà vô chuồng rồi bắt đầu mình cho uống nước với và uống xin à, thức ăn đầu tiên của con gà con là thức là cũng cái cám cám mà cám gà con cám từ 1 đến ngày 15 ngày tuổi bây giờ gà, cám thì nó đa dạng ví dụ ờ, gà mà từ khoảng tầm một tháng tuổi 30 ngày trở lên thì mình dỗ béo thì thức ăn nó khác gà đẻ thì mình tăng thể trọng nó đẻ lên để cho nó thêm cái chắc ờ, canxi thêm những cái chắc mà để cho nó làm cho cái cái cái vỏ trứng nó tốt để việc chăn nuôi gà rừng đem lại năng suất cao thì việc kiểm soát dịch bệnh cũng hết sức quan trọng. Do vậy, người nuôi cần đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ cho đàn gà. Cái xin thì ở đây thì mình cũng ờ, cái trang trại mình cũng nhờ và gần ở Đại học Nông Lâm tất cả thuốc thì mình cũng ra ngoài ờ, bệnh viện Nông Lâm mình mình mua ví dụ như mình ờ, chủng ngừa là à, lúc nhỏ lúc nhỏ từ 1 đến mười mấy ngày tuổi đó mình chủng ngừa xong thì những cái thuốc mà ví dụ pha vô cái nước uống của gà mình cũng không có lạm dụng thuốc nhiều để con gà mình nó không khỏe mạnh ví dụ những cái cái ờ, mà thời tiết giống như nó giao mùa từ mà mùa nắng mà nó qua mùa mưa thì những cái ngày đó thì mình phải pha những cái thuốc mà ví dụ cúm gà toi gà pha vô nước là mình ngừa trước chứ đừng để mà cho gà về gà nó bị bệnh nó thường thường là nó đi phân trắng hoặc nó gù nó gù là giống như là nó qua cái trao đổi cái thời tiết thì nói chung là mình ở đây trang trại thì mình phải đi kiểm kiểm tra mỗi mỗi ngày rồi những cái con gì mà nó mới thì mình điều trị liền với chuồng trại nó là sạch sẽ là mỗi tháng là à, mình vệ sinh chuồng trại rồi mình xịt sát trùng Ngoài ra để phòng bệnh, người nuôi phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tẩy uế, sát trùng, đảm bảo chuồng trại thoáng mát, khô ráo, vệ sinh sạch sẽ máng ăn, máng uống. Mùa đông che chắn giữ ấm cho gà, mùa hè tạo thoáng mát cho chuồng nuôi. Khi thấy gà có biểu hiện ủ rũ cần tách ra khỏi đàn để điều trị tránh lây nhiễm cả đàn. Thì ờ, quy mô chuồng trại mình ở đây là nằm cạnh ở ờ, cuối cùng của thành phố. Thì ờ, diện tích nó được khoảng 4.000 m2. À, đến thời điểm ở đây thì uh, gà của mình cũng uh, hiện giờ cũng chia giống cho bà con rất là nhiều cho nên gà cũng còn khoảng uh, một trăm mấy chục con thôi đó, mấy chục con gà mái thì uh, hiện giờ một tháng thì uh, à, nó đẻ ra và thua gà con nếu mà nở ra cũng cỡ khoảng tầm gần cả bảy tám con thì cũng chia sẻ với bà con là nuôi con gà rừng này á, là thức ăn của nó thì nó ăn cũng ít giống như một con gà ta gà nhà mình thôi nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó lợi nhuận gấp khoảng 5 lần 5 lần gà kia tại vì một con gà trống hiện giờ là mình nuôi tầm 6 7 tháng mình bán có thể là 800 ngàn một con đến 1 triệu đó cho nên lợi nhuận rất là cao đó, mà nó cũng ờ, thuần chủng rồi rồi bây giờ mình cũng qua bên trang trại thì nó qua một F1 F2 rồi nó nuôi nó cũng thuần chủng cũng ít bệnh chăm sóc cũng ít chứ không không phải mà mới đầu đó. cho nên là nếu mà bà con nào có mua giống thì đến trang trại Thanh Long thì cũng cung cấp mà giới thiệu ờ, cho bà con cũng tặng kỹ những cái vấn đề nuôi này kia không chỉ giúp bảo tồn lò gà rừng tay trắng, mô hình chăn nuôi lò gà này còn tạo việc làm, thu hút lao động, tạo ngành nghề phụ cho nông dân, cũng như là một trong những biện pháp tăng thu nhập cho người nuôi.